mẹ này đã quá

对，绝对。 放死喽！ Senhor. Thank you. đi mẹ mai xong rồi siêu phẩm các bạn ơi siêu phẩm rồi ăn hàng siêu phẩm siêu siêu siêu siêu siêu phẩm nó là siêu của siêu phẩm các bạn tuyệt vời quá tôi sẽ gỡ bổi đã nhá anh em nhớ đăng ký kênh của tôi nhá tôi sẽ gỡ bổi luôn thủ thuật luôn siêu của siêu phẩm ok ok mày đó